chào anh em đĩa tài xỉu hai chiều anh em nhé hay còn gọi là đĩa tài xỉu hợp dương anh em đi làm cái anh em sử dụng cái đĩa này anh em lắc tài lắc xỉu đó đi theo ý muốn của anh em nhé anh em muốn lên tài được anh em muốn xuống xỉu cũng được hay là anh em muốn lắc tài lắc xỉu đấy là tùy vào cái tùy vào cái à, tùy vào cách lắc anh em lắc cái à, nắp à cái đĩa âm dương này nhé cái đĩa âm dương này khi mà anh em đến chơi thì anh em không nên thử nam châm vì cái đồ nắp tại à, đĩa tài xỉu âm dương này nó là cái đồ nam châm nên là anh em không thể nào mà thử tăng tích bằng nam châm được Đấy, anh em tự nam châm cái hột này anh em có thử là dọn đèn và nước muối ok nhá bao cho anh em dọn đèn nước muối Đấy, thì anh em đến sân chơi anh em lắc thì cái cái chén này anh em chỉ cần biết được là trong này Đấy, biết được ở trong này nó là cái mặt nào mặt tài mặt nào mặt xỉu nhá. đây là cái đĩa mà đây là cái đĩa hoàn toàn là bằng chén trợ nhá chén trắng tinh này Đấy. bây giờ tôi sẽ lắc cho anh em cái này bên này nó là xỉu này bên phía đằng tôi này nó là xỉu còn đối diện bên phía đằng tôi này nó là tài thì là anh em khi mà anh em lắc thì anh em lắc chúi về phía thằng này nó sẽ là xỉu à, đúng rồi tôi nhầm bên phía đằng tôi này nó là tài còn phía đằng trước nó là xỉu nhé Đấy, như thế này Đấy, anh em cũng nhìn thấy tay của tôi rồi như thế này nó sẽ là tài đó đúng không tài lắc về phía trước nó sẽ là xỉu đó xỉu đúng không đó lắc về phía đằng rồi này nó sẽ ra tài lại năm ba ba xỉu Đấy. xài tài động hồi Đấy. tài xỉu đấy cái chén này vẫn vẫn có cái chén vàng nói chung là nó vẫn có chén vàng đấy nó làm được được làm được 70 phần trăm khi mà anh em lắc thì là tất nhiên rồi cái chén phản nó bị phản nhiều hay không là do tay của anh em lắc nữa nhé Đấy, bây giờ là tay của tôi cũng có thể là tay của tôi nó nó, nó không được uh, chúi về đằng trước lắm Đấy, nên là nó vẫn lên dài. Đấy. Đấy, ví dụ như cái chén đấy, đấy tôi sẽ lắc đó lên này rồi đó đúng không thế thì anh em lắc tài lắc xỉu nó đi theo muốn nhé thì à, anh em nào mà muốn tư vấn những cái đồ chơi mới nhất 2020 này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé thì anh em đến cơ sở anh em để sở hữu được những cái đồ chơi mới nhất 2020 chào tạm biệt tất cả anh em video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em